Tòa khiếu nại hành chính gọi tắt là AAT xem xét lại các quyết định của các bộ trưởng và các bộ của chính phủ Úc và các tổ chức khác theo luật lệ của liên bang. Chúng tôi không thể xem xét lại tất cả mọi quyết định mà chỉ những quyết định do luật pháp quy định cụ thể là chúng tôi có thể xem xét lại. Những quyết định mà AAT thường hay xem xét lại nhất có liên quan tới trợ giúp nuôi con, trợ cấp gia đình và an sinh xã hội, chiếu kháng, NDIS, tức chương trình bảo hiểm tàn tật quốc gia thuế má, các quyền lợi của cựu chiến binh và bồi thường lao động cho người làm thuê có quy định trong luật lệ của liên bang. Chúng tôi độc lập không liên quan tới bộ đã ra quyết định ban đầu và công việc chúng tôi làm cho quá trình xem xét lại của mình dễ đạt được vô tư, công bằng, tiết kiệm, nhanh chóng và không rườm rà nghi thức. Chúng tôi xem xét lại một quyết định, chúng tôi có cách nhìn hoàn toàn mới đối với các sự kiện, luật pháp và chính sách có liên quan tới quyết định đó chúng tôi cũng có thể xem xét những thông tin mới mà người ra quyết định ban đầu không có. Khi đó, chúng tôi có quyền giữ nguyên quyết định đó, có nghĩa là quyết định đó không thay đổi. Sửa đổi lại quyết định đó, hủy một quyết định và thay vào đó một quyết định mới, hay chuyển một quyết định lại cho người ra quyết định ban đầu để quyết định lại. Quý vị có thể làm đơn xin xét lại trực tuyến trên mạng của chúng tôi bằng điện thư, fax hoặc gửi thư hay trong một vài trường hợp bằng cách gọi điện thoại. Đối với một vài trường hợp, quý vị phải nộp lệ phí. Sau khi chúng tôi nhận được đơn của quý vị, chúng tôi báo cho bộ đã ra quyết định đó biết rằng quý vị muốn được xem xét lại. Sau đó, họ gửi cho chúng tôi bản sao của tất cả những tài liệu có liên quan. Họ cũng sẽ gửi các bản sao đó cho quý vị và phía bên kia, ngoại trừ hầu hết những trường hợp về di trú và tị nạn. Đối với những trường hợp này, quý vị sẽ làm đơn yêu cầu chúng tôi gửi cho bản sao tất cả những tài liệu về trường hợp của quý vị. Những bước tiếp theo trong quá trình xem xét lại có sự khác biệt tùy vào loại quyết định chúng tôi xem xét. Trong một vài trường hợp, chúng tôi gửi thư yêu cầu quý vị gửi thêm thông tin. Nếu có thể được, xin cung cấp càng sớm càng tốt những thông tin quý vị muốn AAT xem xét. Đôi khi chúng tôi tổ chức một cuộc nói chuyện hay một cuộc trao đổi ngắn để chỉ dẫn cho quý vị và phía bên kia về trường hợp này. Trong một vài trường hợp, chúng tôi lên danh sách xét xử ngay. Trong phiên xử, quý vị sẽ có cơ hội trình bày trường hợp của mình với vị quan tòa của AAT được trao nhiệm vụ quyết định việc xem xét của quý vị. Thời gian chúng tôi cần để hoàn tất việc xem xét lâu hay mau tùy trường hợp. Quý vị có thể hỏi chúng tôi về việc này. Quý vị không cần có luật sư hay người đại diện tại AAT, nhưng quý vị có thể chọn có luật sư hay đại diện. Tùy thuộc loại quyết định cần xem xét lại, người đại diện có thể là luật sư, người làm về di trú, người làm thuế hay người biện hộ cho cựu chiến binh. Quý vị cũng có thể nhờ người nhà hay bạn bè hay một người khác chẳng hạn như người giúp đỡ người tàn tật để đại diện cho quý vị hay hỗ trợ quý vị trong quá trình xét xử. Trong nhiều trường hợp về Central Link và trợ giúp nuôi con, quý vị phải được phép của AAT thì mới có thể đưa người đại diện tới. Tất cả những thông tin được cung cấp cho chúng tôi nhằm vào mục đích xem xét được sử dụng theo đúng những nguyên tắc bảo mật của Úc và những yêu cầu khác của luật pháp Chúng tôi sẽ cho quý vị biết chúng tôi thường thu thập thông tin từ ai và chúng tôi thường cung cấp cho ai, kể cả việc một số thông tin có được cho công chúng biết không. Trong một vài trường hợp, phiên tòa sẽ được tổ chức công khai. Việc xét xử trong nhiều trường hợp về Centrelink trợ giúp nuôi con và tị nạn được tổ chức kín đáo. Quý vị có thể vào trang mạng của chúng tôi để tìm hiểu về nguyên tắc bảo mật của chúng tôi, giải thích việc chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào. Quý vị có thể có thêm nhiều thông tin khác về AAT bằng cách coi các băng video khác trong loạt này, mở coi trang mạng của chúng tôi hoặc điện thoại cho chúng tôi theo số 1-800 number. Xin lưu ý là nhân viên của AAT có thể trả lời các câu hỏi của quý vị về tiến trình xem xét của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể cho quý vị những lời khuyên pháp lý về đơn của quý vị.